cách với khu đô thị khoảng tầm 300m, xung quanh ngập tràn tiện ích, cách với trường đại học Phenica 800m, giao thông đi lại thuận tiện, thiết kế ngôi nhà rộng, hợp lý, công năng sử dụng. Đây là phần ngõ trước nhà mọi người ạ. Với cái phần đường ngõ trước nhà thực tế thì là 2m rưỡi cách với lại đường ô tô. Hai nhà là ra tới đường ô tô, căn nhà này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 ngoài cái phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế cho mình một chiếc cửa sổ ở bên cạnh nữa đây đầy đủ ánh sáng công năng sử dụng căn nhà này thì là lô góc cũng tương đối là thoáng quý vị ạ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ không gian phòng khách tươi sáng và với cái phần uh, hoàn thiện của ngôi nhà gần như cũng chỉnh chu xong hết quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay gạch lát nền kích thước gạch 60 60 uh, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được thiết kế xong hết theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này. Quý vị dọn đồ về và ở. Giá bán hiện tại của chủ nhà đang chào với giá 3 tỷ 3 tỷ quý vị ạ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu và chắc hẳn quý vị sẽ hỏi rằng nếu như ngôi nhà này mà hỗ trợ à, vay vốn ngân hàng thì sẽ vay được khoảng tầm tối đa bao nhiêu thì sẽ vay được khoảng tầm tối đa từ tỷ 6 cho tới tỷ 8 phần còn lại quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt trong Ngọc Ánh nhé sổ đỏ chuẩn chỉnh vuông vắn không lỗi phong thủy không thấp hậu quý vị ạ ngoài cái phần phòng khách ở tầng 1 thì đây là cái phần không gian phòng bếp với phần không gian phòng bếp thiết kế hoàn thiện chỉn chu cho quý vị đầy đủ tủ bếp ở đây rồi là phụ kiện bếp chậu rửa vòi rửa đều thiết kế à, thiết kế cho quý vị xong hết rồi hồ sơ điện hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi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 thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ luôn là quý vị đi xuống quấy ờ, theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài xuống quấy đường Tố Hữu Lê Văn Lương thì cái căn nhà này nằm ở đấy nó cách với cái vị trí quấy đường Tố Hữu Lê Văn Lương khoảng tầm 100 mét thôi mọi người nhé phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông đi làm theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài lên tới Thanh Xuân quay đầu thì cái căn nhà này trong phạm vi 10 km rất là hợp lý hoặc quý vị từ đây mà quý vị có đi làm theo trục đường lên à, ngã tư Lê Trọng Tấn rẽ ra lướng Hoài Đức đại lộ Thăng Long cũng rất là ok mọi người nhé và ngói xin mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà ơi ngọc anh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà với tầng 2 thì ở đây là lô góc cho nên ở bên cạnh là mở ra được cửa sổ rất là thoáng ở phía hành lang tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng một phòng vệ sinh ở phía bên trong đây là phần phòng ngủ với cái phần phòng ngủ này chủ nhà thiết kế lắp đặt cho mình một chiếc điều hòa rồi quý vị nhá đó phòng vệ sinh phòng vệ sinh đây rất là rộng rất là thoáng cửa sổ thông thoáng bình nóng lạnh được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ hệ thống sen cây tắm đó bồn cầu liền khối lavabo bàn đá thiết kế lắp đặt xong hết với cái phần phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên từ tận trần rất là sạch sẽ cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế cho quý vị cửa gỗ lim rất là chắc chắn với cái phần phòng ngủ này tương đối là rộng thiết kế đầy đủ hệ thống đèn led hệ thống trần thạch cao ở dưới chân ngọc ánh thì thiết kế sàn gỗ cho quý vị đầy đủ đó theo như hiện trạng ngôi nhà này quý vị dọn đồ về và ở ngay vị trí giao thông đi lại thuận tiện ví dụ như quý vị nào có con em đi làm đi học ở trường đại học Fenica thì từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường Fenica nó chỉ tầm 800 mét thôi quý vị nhá rất là thuận tiện luôn mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà và với tầng 3 của ngôi nhà chủ nhà thiết kế cho chúng ta như sau trên phía tầng 3 cũng có cửa sổ ở phía hành lang để lấy ánh sáng và trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Tất cả các phòng ngủ chủ nhà đều lắp à, ở đây cho quý vị là một chiếc điều hòa rồi. Phòng nào cũng được lắp đặt một chiếc điều hòa thương hiệu Panasonic, hệ thống trần thạch cao trong phòng ngủ và ở phía dưới thì là sàn gỗ. Đây, phòng ngủ ở phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì cái căn nhà này có 3 phòng riêng quý vị nhá có 3 phòng riêng phòng nào cũng được thiết kế chỉn chu đầy đủ hệ thống ánh sáng không khí tự nhiên vào trong không gian phòng và tất nhiên với hai phòng ngủ này thì phòng vệ sinh thiết kế ở phần bên ngoài phục vụ cho hai phòng ngủ mọi người nhé đây là phần phòng vệ sinh phục vụ cho hai phòng ngủ ở đây phòng vệ sinh rất là rộng rất là thoáng nói chung với căn nhà diện tích rộng giá hợp lý như thế này đi làm thuận tiện cũng gần với lại trung tâm thương mại yêu môn hà đông này gần với lại bệnh viện đa khoa hà đông gần với cầu đen cầu trắng thì quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin ấy cứ liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để ngọc anh có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những cái vị trí căn nhà hài hòa với lại giá thành cũng như là cái mong muốn đi lại của mình nhé sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng